cái thông tin nó có trước hay cái biểu đồ nó phản ánh trước thị trường ở à, đây là một cái phần rất quan trọng với các nhà đầu tư cá nhân đặc biệt là các nhà đầu tư nhỏ lẻ khi mà chúng ta tham gia vào thị trường à, xin chào quý vị các bạn hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn là những cái phản ánh về thông tin cũng như là à, các biểu đồ nó trước cái nào có trước cái này có sau đây là một cái phần mà phần lớn các anh chị em có thể thường thì rất khó để nhận biết được là không biết là thông tin nó có trước hay là biểu đồ có trước à, vậy chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là nhân có trước hay quả có trước thì trong đầu tư chứng khoán trước vẫn là quy luật nhân quả hay là quy luật nỗ lực thành công quy luật cung cầu là những quy luật tất yếu của trong đầu tư vậy nếu chúng ta biết rằng là các quy luật đó nó diễn ra như nào các quy luật nó nó phản ánh như nào với thị trường thì hôm nay chúng ta sẽ biết rằng là việc mà nắm được các quy luật đó nó sẽ cho chúng ta biết cái cách nhìn khách quan trong quá trình đầu tư của mình Hello, xin chào anh chị em và chúng ta sẽ dành khoảng độ 20 phút để chúng ta chia sẻ cái phần quan trọng đó là tâm lý thị trường, các thông tin phản ánh như thế nào hay là biểu đồ có trước ạ. À, xin chào bạn à, Thế Tiến ạ, xin chào bạn Đạt, xin chào bạn Huấn, xin chào bạn Dương Minh Hùng, xin chào bạn uh, Nguyễn uh, Minh Lâm ạ. À. Xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Trong buổi trưa hôm nay thì à, Dũng sẽ chia sẻ chúng ta cách để chúng ta nhìn về góc độ là thông tin hay là à, cái biểu đồ có trước. Xin chào bạn Nguyễn, Nguyễn Thu Đạt. Thế thì phần lớn chúng ta đầu tư trên thị trường thì chúng ta tiếp tục cứ đi theo dõi thông tin. Vậy thường thì chúng ta biết rằng là đa phần đó nhân bao giờ nhân thì sẽ có quả, có nhân sớm muộn sẽ có quả, nhân nào quả đó đúng không? không nhân thì không có quả được nên cái việc mà chúng ta thấy là mọi thứ nó đều có nguyên nhân của nó thế vậy thông tin có trước hay là à, cái biểu đồ phản ánh trước thì đây là một cái câu hỏi mà rất nhiều anh chị em có đặt ra câu hỏi và hôm nay Dũng sẽ dành đôi chút thời gian để phân tích cho chúng ta góc nhìn về khách quan về thông tin và cái biểu đồ Ok xin chào bạn Nguyễn Minh Hiếu xin chào bạn à, Minh Định và chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ để chúng ta xem là trước hết là ờ, rất cảm ơn tất cả anh chị em tại vì bây cũng là buổi trưa mà chúng ta đã nhẽ là giờ này phải đi ăn trưa nên Dũng sẽ dành ờ, đôi 15 đến 20 phút để chúng ta bắt đầu thật nhanh trong cái chương trình trong cái buổi chiều hôm nay cái đầu tiên chúng ta biết rằng là mọi cái gì ạ mọi cổ phiếu khi mà nói gì ạ nó lên được thì thường nó phải có những thông tin tích cực nó đều phải có cái nhân bên trong nó đây là điều chắc chắn mà chắc chắn phải có như vậy bởi vì bản thân các gì ạ trong hội đồng quản trị đúng không trong hội đồng quản trị các big boy các nhà đầu tư lớn các nhà độc lập họ nắm được cái rõ cái thông tin đấy đủ tiên nên chính vì vậy khi cái thông tin đó họ nắm rõ họ biết được thì họ sẽ tham gia mua cổ phiếu mà khi họ tham gia mua cổ phiếu thì phần lớn các nhà đầu tư cá nhân phần lớn các nhà đầu tư nhỏ lẻ họ sẽ không nắm được thông tin phần lớn các nhà đầu tư ở bên ngoài thì họ không nắm được gì chỉ một số ít họ nắm được thông tin thôi thế thì vậy một số ít họ nắm được thông tin thì có thể họ tham gia họ mua tuy nhiên thì không phải lúc nào đúng à, không phải lúc nào họ cứ nắm được thông tin là họ đúng hết nên chính vì vậy thì chúng ta biết rằng là thường thì khi mà thông tin mà ra hàng nghìn người biết hàng triệu người biết hàng trăm nghìn người biết hoặc bao nhiêu người biết thì cái việc thông tin đấy là thông tin gì ạ nó quá muộn rồi à, quá muộn rồi nên chính vì vậy thì chúng ta biết rằng là thông tin mà ai cũng biết thì nó là thông tin lởm hoặc là thông tin nó là thông tin để bitcoin bán ra cổ phiếu vậy cùng là thông tin thì nó sẽ chúng ta nhìn về hai góc độ khác nhau thông tin thứ nhất là những thông tin mà các nhà tạo lập thông tin mà chủ doanh nghiệp họ biết kế hoạch lợi nhuận của họ ra sao họ biết họ bán được bao nhiêu họ biết rằng gì à, họ tốc độ tăng trưởng tốc độ doanh thu lợi nhuận của họ trong những quý tới trong những năm tới trong những tháng tới đặc biệt là trong những cái tuần tới nó diễn ra như nào khi họ nắm rõ được thông tin đó thì những thông tin nó sẽ được public với những cái cổ đông hiện hữu với những cổ đông lớn những cái người mà thân thiết của họ nên cái việc mà họ tham gia họ mua vào nó tạo ra gì ạ những cái dòng tiền lớn hay chúng ta là con voi khi mà nó gì ạ hay là nó nó vào cái chậu nước nó vào cái bể nước thì nó luôn luôn tạo ra gì ạ tạo ra những cái dấu ấn tạo ra những cái gì ạ những cái khối lượng lớn tham gia và rất mạnh đây là cái góc để với các nhà đầu tư cá nhân với các nhà đầu tư cả nhỏ lẻ chúng ta không biết được thông tin khi mà chúng ta không biết được thông tin thì chúng ta có thể dựa vào cái biểu đồ đúng không ạ dựa vào biểu đồ để chúng ta nắm được cái thông tin như vậy dựa vào biểu đồ để chúng ta biết được là dòng tiền lớn đang tham gia lại không phải chúng ta dự đoán là cổ phiếu này tốt cổ phiếu nào xấu bởi vì trong đầu tư chúng ta không thể nào đi cứ đi tìm hàng nghìn các cổ phiếu mà đi hàng tìm kiếm các nghìn các thông tin như vậy thì điều đó thực sự là rất khó khăn với các nhà đầu tư cá nhân đặc biệt là nếu cái thông tin nó bị sai thì chúng ta sẽ bị lừa và khi mà chúng ta bị lừa chúng ta mua bán chúng ta không biết là cổ phiếu đó có tốt hay không không biết cổ phiếu có lên hay không thì chúng ta mua cổ phiếu chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro thế thì ở trong bất cứ một cái hệ thống phân tích à, đánh giá nào thì cái điều đầu tiên một là bạn phải là ở trong hội đồng quản trị hoặc là bạn có một cái thông tin rất cần thiết nhưng tuy nhiên thì không phải lúc kể cả bạn là hội đồng quản trị hay là bạn là cái thông tin rất là kỹ rồi thì không phải lúc nào cũng đúng thì chỉ có một cách duy nhất là bạn đo lường bằng quy luật cung cầu đo lường bằng quy luật cung cầu quy luật cung cầu là gì ạ bạn lấy giá nhân khối lượng nó sẽ ra gì ạ ra cái cái lượng nhà đầu tư tham gia vào hay là lượng nhà đầu tư bán ra nếu giá tăng khối lượng tăng thì nó chứng tỏ là lượng nhà đầu tư vẫn lớn tổ chức lớn tham gia vào vậy lượng nhà đầu tư tổ chức lớn tham gia vào thì nó có hai dạng dạng là trong trong cái tình tích lũy tích lũy là chúng ta là quá trình say quay đi ngang trong một xu hướng bắt đầu à, chúng ta còn xu tăng nếu ai học về cái biểu đồ năm hôm qua là đó là này, xu hướng thì chúng ta chỉ cần là sử dụng một số các à, đường biểu đồ đơn giản rất là đơn giản mà thậm chí là bạn nào năm lớp năm bạn có học được đó là trung bình 20 ngày 50 à, ngày trung bình 150 ngày và trung bình 200 ngày những cái điều này thì có lẽ là các bạn nếu các bạn học về trung bình động thì ai cũng biết rồi nhưng tuy nhiên cái điều đó nó chỉ là nhìn thấy xu hướng thôi còn cái việc mà chúng ta biết rằng dòng tiền lớn thì chúng ta có thể nghiên cứu sâu hơn về VSA hoặc là chúng ta nghiên cứu sâu hơn về các mẫu hình bởi vì những đấy chúng ta thấy là giá tăng thì khối lượng tăng giá giảm khối lượng giảm nó cho chúng ta thấy là tạo lập đang thu gom nhá tăng thì khối lượng tăng trong một xu hướng đi lên đấy tăng rất mạnh khối lượng tăng giảm ý khối lượng giảm thì nếu bạn để ý một chút thì có những cái cổ phiếu vừa rồi ấy, chúng ta có thể nhìn ra được những cái cái gì ạ những cái câu chuyện của nó đó là đã có lượng nhà đầu tư lớn tham gia vào các bạn thử xem là cái cổ phiếu nào có lượng nhà đầu tư lớn tham gia vào giá tăng thì khối lượng tăng giá giảm khối lượng giảm và chúng ta đấy là một cái hình thức để chúng ta biết rằng là lượng nhà đầu tư lớn họ tham gia vào Đấy. thế thì ở đây chúng ta thấy là cùng là thông tin thì với các nhà tạo lập thì họ sẽ biết trước nha cùng thông tin thì với các nhà tạo lập họ biết trước với các quỹ lớn họ biết trước bởi vì họ có thể có rất nhiều chân rết để họ nắm được cái thông tin họ họ tham gia hội đồng quản trị nên việc mà họ được báo cáo thông tin như vậy họ sẽ nắm rõ được khi mà họ nắm rõ thông tin như vậy thì cái việc đầu tiên họ không phải họ mua mà việc đầu tiên là họ sẽ gì ạ sẽ cho một cái nhóm cái tổ chức hay là một nhóm chúng ta gọi là thuê họ mua bên ngoài bởi vì họ mua bên ngoài sau này họ mua thỏa thuận nó dễ hơn cái việc mà họ mua trực tiếp họ phải báo cáo tài tài chính họ phải báo cáo lên gì ở cái lên cái cái ờ, ủy ban chứng khoán là tôi mua cổ phiếu này hay là tôi đã tham gia cổ phiếu này nên chính vì vậy thì chúng ta biết bao giờ họ cũng mua trước đúng nhỉ bao giờ họ cũng mua trước một số lượng rất lớn mà sau này họ có thể thỏa thuận sang nên chính vì vậy các nhà đầu tư cá nhân cứ nhìn mới cái ông gì ạ à, báo cáo rằng ờ, con tôi mua là bố tôi mua là những người thân của tôi mua thì đấy là quá muộn rồi đúng không quá muộn rồi ok à, thực ra thì ờ, một số bạn bảo áo đỏ hay áo xanh áo tím áo vàng cái gì không quan trọng bởi vì này tất cả mọi thứ nó không quan trọng với chúng ta ở Trung Quốc thì màu đỏ là màu lên của thị trường đúng không ở Việt Nam chúng ta nghĩ là màu đỏ màu xuống thực ra là đen đỏ nó là do cái gì ạ do cái gì ạ do cái, cái, cái suy nghĩ chúng ta đưa ra thôi em hiểu không tất cả mọi thứ nó là do chúng ta gán ý nghĩa nào thì nó sẽ là ý nghĩ đó chúng ta gán là màu đỏ là màu tuyệt vời màu đỏ là màu rất là tốt và chúng ta nghĩ là màu đỏ là chúng ta sẽ đỏ cho nó kiếm nhiều tiền đấy đơn giản thế thôi Đó là cách thức của chúng ta hiểu rõ rằng trong mọi màu hay trong mọi thứ do chúng ta gán ý nghĩa của nó vào nó như thế nào thì chúng ta sẽ như vậy thì đấy là một cái cái cách thức mà trong NLP hoặc là trong cái những cái nếu ai gọi là sức mạnh tiềm thức hoặc là những cái cái, cái, cái học về enrobin thì chúng ta đã thấy là cái công thức thành công nó là gì cái ý nghĩa của nó chúng ta là gì vậy ý nghĩa của thị trường với chúng ta này là gì đó là ý nghĩa của các cổ phiếu với chúng ta là gì ý nghĩa cái việc mà chúng ta mua chúng ta chưa thành công là gì tất cả cái đấy chúng ta gán ý nghĩa tích cực thì nó tích cực chúng ta gán ý nghĩa nó tiêu cực thì nó tiêu cực cái câu chuyện ở buổi trưa hôm nay thì các bạn biết rằng là cái việc mà uh, thường thì cái đầu đầu tuần thì cũng muốn là cho, truyền chúng ta một cái động lực cái năng lượng lớn để chúng ta có những cái gì có những cái cái cái cái, cái tin tưởng vào thị trường cái tin tưởng vào cái xu hướng ta, tin tưởng những quyết định chúng ta và tin, tin tưởng là chúng ta học được một kiến thức mới một cái gì một cái cái cái cái hệ thống phương pháp mới tức là thực ra mỗi một lần chúng ta tích lũy tích lũy tích lũy thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống hoàn thiện hoàn thiện cho chính mình và khi mà chúng ta nhìn thấy là tại sao thông tin nó lại biết trước và lại nó không biết trước thì các bạn thấy là có sự mâu thuẫn đúng không ạ biết trước với các nhà đầu tư lớn đúng không biết trước với các nhà đầu tư tổ chức biết trước với cái gì ạ với những người mà họ tham gia hội đồng quản trị và chính vì vậy thì họ sẽ nhờ một nhóm người nào đó họ tham gia họ thu gom chỉ có một số ít biết thôi ạ chỉ số một số ít thôi ạ nên chính vì vậy thì với các nhà đầu tư cá nhân chúng ta không biết thì cái à, cái, cái đầu tiên đó, anh chị em có thể hiểu chúng ta dựa vào mẫu hình biểu đồ cổ phiếu chúng ta sẽ biết được hết không cần phải quan tâm đến là big boy có biết hay không đây cái đầu tiên chúng ta cần phải nắm rõ được thì trong các thông tin đó các bạn sẽ thấy có một số cái mẫu hình thì các bạn biết rằng những cái mẫu hình nền trên nền đó chúng chỉ nói tiết lộ thôi nền trên nền biên độ biên độ thu hẹp hoặc là một số mẫu hình như tách tay cầm ở à, một số nguồn phẳng thì những mẫu hình như thế nếu mà nó tích lũy trong một xu hướng chung dài hạn tức là đường 200 hướng lên 150 hướng nằm trên 50 nằm trên 150 và 20 nằm trên 150 thì những cái cổ phiếu như vậy có thể nó sẽ chạy tăng tốc rất là dài có thể lên 50 60 thậm chí 100 nó mới kết thúc nhưng với những cái cổ phiếu mà nó vẫn đang nằm trong quá trình sideways hoặc nó đang nằm dưới cái đường 150 thì những sóng nó chủ yếu là sóng gì ạ sóng gì các bạn thấy không nó chỉ là sóng gì ạ sóng hồi thôi nên một cổ phiếu chúng ta biết nó sóng hồi hay là sóng sóng sóng tăng chính thì ở đây các bạn biết rằng là trong thời gian vừa qua một số các bạn hôm trước Dũng đã chia sẻ các bạn là cái cổ phiếu gì ạ một số bạn bảo là cổ phiếu KDC đúng không KDC không biết là các bạn có có theo dõi một cái chương trình hôm trước không các bạn nào có theo dõi một cái chương trình hôm trước không nếu các bạn theo dõi thì các bạn phải comment cái tại vì đây là cái chương trình mà Dũng chia sẻ trước không phải là bây giờ nó diễn ra hôm nay Dũng chỉ muốn nhấn mạnh các bạn một cái cái cách thức để các bạn nhìn ra một cái các bạn xem là thông tin có trước hay thông tin có sau thế thôi câu chuyện nó chỉ đơn giản đấy thông tin có trước hay thông tin có sau nếu mà chúng ta nhìn ở góc độ nào đó thì chúng ta sẽ biết rằng là chúng ta cần phải gì ạ cần tập trung vào cái gì ạ chúng ta cần tập trung vào gì ạ tập trung vào nghiên cứu biểu đồ thay vì chúng ta đi tìm kiếm các thông tin bên ngoài rất là mệt đúng không tập trung vào nghiên cứu biểu đồ thay vì chúng ta tập trung vào nghiên cứu các thông tin bên ngoài chúng ta sẽ có rất nhiều cổ phiếu khác nữa chẳng hạn bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy là những cái cổ phiếu như CSR liệu cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận năm nay nó tốt không chúng ta đặt ra câu là cấp độ tăng trưởng lợi nhuận của CTR S à, CTR tốt không những cái điều đó chúng ta lại tiếp tục xem là thông tin của nó như thế nào đúng không thế thì vấn đề này cái vấn đề ở đây là chúng ta nhìn về thông tin nhìn về khối lượng của nó đây chúng ta sẽ nói ở đây những khối lượng lớn này không phải những cái khối lượng này là khối lượng tự nhiên nó có khi mà tăng khối lượng tăng khi giảm khối lượng giảm khi tăng khối lượng tăng đúng không khi giảm khối lượng giảm khi tăng khối lượng tăng khi giảm khối lượng giảm và cái cổ phiếu này nếu anh chị em nói thì Dũng đã chia sẻ một cái cổ phiếu dạng như cổ phiếu gì ạ một cái cổ phiếu mà chúng ta không biết thông tin bây giờ nó là gì nhưng chúng ta cũng thấy là nó tăng rất mạnh và chúng ta sẽ thấy là cái cổ phiếu mà Dũng bảo là nó có thể có một cái thông tin nào đó mà Dũng chưa biết như khả năng là bất động sản đó là cổ phiếu TCM anh chị em có nhớ không ạ tức là TCM là một cổ phiếu mà Dũng biết là nó đã có dòng tiền lớn tham gia vào đó, Dũng biết rằng cổ phiếu nó tăng rất mạnh cũng biết là cổ phiếu nó rất tốt nhưng thực ra thông tin Dũng không biết có bạn nào đã nắm được cái cái cái cổ phiếu mà Dũng chia sẻ cổ phiếu TCM nó như vậy không ạ hello để chúng ta thấy rằng là tại sao tôi không cần biết thông tin mà tôi vẫn gì ạ à? tôi vẫn có thể biết được cổ phiếu đó nó tăng mạnh hay ít nên chính vì vậy thì các bạn nào vẫn đang đi tìm cái thông tin để đầu tư thì các bạn thấy rằng là thực sự nó rất rủi ro với chúng ta bởi vì chúng ta không đo lường được cổ phiếu nó có mạnh hay là yếu hay là không đo được cổ phiếu nó tốt hay xấu chẳng hạn như thế hoặc là bây chúng ta nhìn thấy là năm những năm tới hoặc là trong thời gian tới thì hôm qua dũng nói với các bạn một cái, cái tín hiệu tích cực đó là dòng ngân hàng là dòng tiền nó đang có dòng tiền lớn thế nào dòng tiền lớn thì chúng ta cần phải thực ra trong cái biểu đồ ngắn trong cái chương trình ngắn mà phân tích 10 cổ phiếu ngân hàng thì không thể nào nó nó kỹ được hết được nhưng các bạn biết là những cái phiên khối lượng lớn và giá tăng mạnh đến từ dòng tiền lớn quan trọng một là chúng ta bỏ qua những cái giai đoạn mà cổ phiếu đã chạy qua rồi thì chúng ta lại cần phải quay trở lại đợi quá trình tích lũy còn nếu chúng ta bỏ qua chúng ta không theo kịp nữa thì coi như là chúng ta không có gì không có cái vị thế và không cho không có vị thế thì chúng ta sẽ không thể bước chân vào thị trường được ờ, có lẽ chúng ta sẽ thấy rằng là thị trường nó tiếp tục có những cổ phiếu rất là hot trong thời gian tới nhưng nếu mà bây giờ chúng ta thấy rằng là việc mà chúng ta ba đeo bám quá mạnh quá lớn thì nó diễn ra như thế nào nên dũng chỉ muốn nói các bạn rằng là cái việc mà trong đầu tư ấy, các bạn đừng có đi tìm kiếm thông tin làm gì cho nó mệt bởi vì khi bạn tìm kiếm thì nó cũng chả thấy đâu nếu 10 lần bạn tìm kiếm thì chỉ cần một lần bạn sai bạn sẽ gì ạ phải trả giá rất đắt thay vì bạn đi tìm kiếm thông tin thì hãy bạn đi nghiên cứu thật sâu về các mô hình tại vì khi mà chúng ta nghiên cứu sâu về các mô hình các biểu đồ cổ phiếu đây là một cái phần quan trọng nhất đây là cái chúng ta gọi là nghệ thuật nghiên cứu mẫu hình nghệ thuật nghiên cứu biểu đồ nếu chúng ta hiểu rõ về nghệ thuật nghiên cứu mẫu hình nghệ thuật nghiên cứu biểu đồ thì các bạn sẽ thấy rằng rất nhiều cổ phiếu như thế này à đúng không cổ phiếu như là KDC hoặc một số các bạn có thể thấy một cái cổ phiếu như này hôm trước cũng chia sẻ nếu bạn nào ấy, đây là cổ phiếu này bạn thấy không đấy đây là cổ phiếu gì ạ S99 một số bạn thì ấy, đây là những cái điểm mua rất là quan trọng đấy, dòng tiền lớn bạn nào có nhớ cổ phiếu này không ạ bây giờ chúng ta sẽ xem một vài hôm nữa thì nó có thông tin được thể ra S99 các bạn nào nhớ không ạ bạn nào nhớ có nhớ là là chia sẻ không ạ bạn nào nhớ là cái cổ phiếu này nó có dòng tiền lớn tham gia vào hôm vừa rồi nó giảm thì một số bạn hỏi có có bán hay không bạn làm nhớ không dũng bảo là liệu nó phân phối được chưa hay nó còn một nhịp nữa đấy câu chuyện nó là như vậy thôi thì tất cả những cái điều này nếu chúng ta nhìn về dòng tiền lớn là chúng ta sẽ thấy rằng rằng là cái phần mà quan sát được dòng tiền lớn phần mà chúng ta biết dòng tiền lớn đang tham gia hay đang rút ra khỏi thị trường chúng ta sẽ có thể chiến thắng thị trường một cách gì ạ ngoạn mục đây là những dòng tiền lớn tham gia có thể chúng ta bỏ qua những nhịp này nhưng nếu cổ phiếu mà nó đã có dòng tiền lớn tham gia chúng ta có thể mua ở đây chúng ta có thể mua ở đây nếu những điểm mua này đặc biệt là điểm mua quan trọng này chúng ta không mua được thì chúng ta cần đợi tiếp tục thời gian tích lũy hoặc là cổ phiếu gì ạ những cái cổ phiếu khác chúng ta có thể nhìn, nhìn ví dụ như cổ phiếu Việt ACB đây là những dòng tiền lớn rất lớn tham gia vào nếu anh em chị em mua ở đây cái khả năng bị thua lỗ cực kỳ là thấp nhà Dũng sẽ nói là cực kỳ thấp không phải là hôm nay nó chạy qua rồi hay là nói như là tại vì chúng ta còn T4 T5 còn rất nhiều T khác để chúng ta, ta quan sát theo dõi thế câu hỏi đặt ra là tại sao bây giờ lại bảo mua à, tại sao bây giờ lại mua tại sao bây giờ lại à, <coughs> tại sao bây giờ lại mua tại vì cái, cái việc mà hôm trước cái nhịp mua lần trước chúng ta mua ở đây rồi đúng không đây là nhịp có phải đây là nhịp trước chúng ta mua ở đây không ạ anh chị em nào nhớ là bình thường một cái hệ thống chúng ta có nhịp mua thứ nhất là nhịp mua này nhịp mua thứ hai là nhịp mua này Đấy, đây là hai nhịp mua còn những nhịp mua này chúng ta bán ra hay là chúng ta mua vào khi mà chúng ta bán ra ở những nhịp này này bởi vì sao bởi vì những cái nhịp này là nền thứ tư là những nền cuối một chu kỳ khi nền cuối một chu kỳ gì nó sẽ phải rũ bỏ nếu rũ bỏ mà nó tiếp tục quay trở lại thì chúng ta lại mua lại sau còn nếu rũ bỏ mà nó nó không quay trở lại thì chúng ta bán ra đấy là nghệ thuật đầu tư vậy những cái thông tin như vậy chúng ta sẽ biết rằng là cổ phiếu chúng ta nên tham gia vào hay là nên thoát ra khỏi thị trường đấy là cách mà chúng ta thấy rằng là học bất cứ phương pháp nào mà nếu chúng ta không đo lường chúng ta không hiểu được cái vận động của nó thì thấy rằng là nó rất là nguy hiểm với chúng ta nên một số hỏi bạn hỏi là có nên nghe các thông tin bên ngoài không nếu bạn nghe các thông tin bên ngoài bạn kiểm soát được cái lượng hoặc là bạn kiểm soát được cái hành vi của các tổ chức thì điều đó là điều tuyệt vời nếu bạn nghe các thông tin bên ngoài bạn mua cổ phiếu ở đây có được không ạ bạn mua ở đây được không ạ có hỏi là bạn mua ở đây được không ạ bạn nào comment cái bạn mua ở đây vùng mua ở đây đẹp không ạ có hỏi đặt ra là ờ, đẹp không ạ Đấy. không phải là cổ phiếu nó nó chạy thì dũng nói là cổ phiếu này mua thời thời điểm đấy thì theo các bạn nó tốt không đấy một số bạn cứ comment nhé nếu trong VSA thì cái điều điểm đấy mua có tốt không đấy cái điểm đấy có mua có tốt không chúng ta phải biết cái điểm đó mua tốt không có an toàn hay không thì chúng ta mới thấy rằng là tâm lý nó đến ở tâm lý là sự thiếu hiểu biết tâm lý là sự không rõ ràng tâm lý là do không đo lường được khi mà cho thiếu hiểu biết không đo lường được và cái việc mà chúng ta thấy là nó giống như khi mà chúng ta đặt cái mục tiêu á, mãi mãi không hoàn thành mục tiêu lần này không hoàn thành mục tiêu lần sau hoàn thành thì cái mục tiêu nó trở nên ám ảnh và chúng ta thấy rằng chúng ta toàn gì ạ đặt ra mục tiêu nhưng không thể thành công được và trong đầu tư chứng khoán chúng ta bị thua lỗ triền miên khi mà chúng ta bị thua lỗ triền miên nên cái việc mà uh, cứ bị mua vào thời điểm nào thì chúng ta muốn bán ra rất nhanh bán ra cổ phiếu rất là nhanh nhưng thực tế lỗ thì chúng ta bao giờ phải đạt được cái khả năng lỗ rất sâu chúng ta mới để ờ, phải cắt bỏ thế thì một cổ phiếu thì chúng ta sẽ sẽ sẵn sàng sẽ đặt ra một số câu hỏi khác nhau mẫu hình là gì thực ra là mẫu hình nó chẳng là gì cả nếu bạn hiểu giả sử như một số bạn đặt ra câu hỏi là một số thì chúng ta đã học về biết a thì chúng ta biết rằng là nếu một cái cổ phiếu tạo ra một cái nền lợn dài như này mà nó bị rút bỏ đấy đây đều là rút bỏ nó không có khối lượng bán ra tức là một cái khối lượng không bán ra một cái sự test cung không ai bán ra thì những điểm mua này là điểm mua rất là an toàn nhưng một số thì có người ta chỉ quan tâm đến đoạn này và đoạn này thôi thì chúng ta gọi là đây là mô hình hai đáy và điểm này là điểm mua rất an toàn thế thì chúng ta nhìn về tổng thể như này thì với cái tổng thể như này một quá trình tích lũy sideways như này có quá nhiều các nhà đầu tư đeo bám nhà đầu tư nhỏ lẻ thấy cổ phiếu này là do một ái thông tin nào đó bên ngoài bảo, cổ phiếu này tốt lắm các bác ơi nhưng vì thị trường nó vẫn gì ạ à? nó vẫn chưa cho cái khả năng lên là cao hay là vì các big boy họ chưa mua được đủ khối lượng lớn và tiếp theo là vì mấy ông nhà lẻ đang nắm giữ quá nhiều nên bản thân họ không muốn không muốn kéo lên à, vì mấy ông nhỏ lẻ mua quá nhiều nên họ không muốn kéo lên nên họ đợi những cái cái thời cơ đó là lúc mà thị trường xấu nhất để họ rũ ra nhưng rũ hết cỡ rồi nhưng chẳng có ông nào bán ra cả một cái phiên rũ như này thì một loạt các ông hơn 100 nghìn bán ra nhưng thực tế là đến đây hồi phục không ông nào bán ra thì đây chính là lúc mà chúng ta cũng hỏi là SOW 4 đúng không xin lỗi SOS nhầm nhầm đây cái cái cái nhiều lúc là bị nhầm nhầm lẫn cái tên FOW là những tín hiệu yếu còn FOS trong VSA là những tín hiệu mạnh à, xin lỗi nha à, hôm qua có một bạn cũng nhắc à, SOW là tín hiệu yếu còn FOS à, là tín hiệu mạnh thì đây chính là hay là GAC trong VSA thế thì đó là cái mà nếu anh chị em hiểu được là những cái điểm mua như vậy nó rất là an toàn nha những điểm mua như vậy là cực kỳ an toàn với các nhà đầu tư cá nhân chúng ta nên nếu anh chị em gì ạ anh chị em mua đúng không ạ mua những này một là vượt cản vượt cản trên cái việc mà cổ phiếu bị rút bỏ à, thì thực tế là những cái điểm nhấn như này đây là những dòng tiền lớn dòng tiền của các tổ chức họ đã tham gia khi mà lên khối lượng tăng khi giảm khối lượng giảm lên khối lượng giảm giảm nhưng sau đó cổ phiếu sẽ bắt đầu tăng rất là mạnh lên đến 50 60 100 phần trăm thì cổ phiếu bắt đầu phân phối và lúc này thông tin nó ra rất là mạnh à, lúc này thông tin nó ra rất là nhiều và lúc đó anh chị em nên bán hay là mua khi mà lúc đó thông tin nó ra nhiều thì chúng ta nên bán hay nên mua hello anh chị em nên bán hay mua Đấy. thông tin nó ra nhiều thì anh chị em nên bán hay mua thì rõ ràng là như vậy khi mà thông tin public trên F319 họ nói trên các group kín group hở họ nói khi mà mới cái ông gì à mới cái ông nào đó ông nhắn các bạn là mua đi có tin nào đó thì lúc này các bạn phải bán ra em hiểu chưa đấy là cái gì ạ à? đấy, thông điệp hôm nay dũng chỉ muốn hướng, hướng dẫn các bạn đó là gì ạ à? thông tin nó gì ạ à? nó không có giá trị nhiều lắm tin ra để bán nhưng nếu chúng ta hiểu về bản chất nó là tin nó đến từ đâu tên nó đến từ từ đâu ạ thông tin nó đến từ những cái gì ạ các group kín group mở họ bắt đầu họ mở họ tháo ra nhưng trước khi họ mở họ tháo ra thì chúng ta kiếm được lợi nhuận không trước khi mình tin nhận không đúng không chắc chắn là chúng ta sẽ có lợi nhuận khi mà có lợi nhuận bắt đầu chúng ta tin rồi tin rồi thì bắt đầu chúng ta tham gia vào thì đấy là cái sự chết chóc bắt đầu nó diễn ra nên nếu anh chị em muốn thì hiểu rõ là chúng ta không cần phải biết thông tin là ai không biết ai là mua vào không biết ai bán ra và chúng ta hiểu rõ là dòng tiền lớn hiểu rõ được các mẫu hình thì đó là chúng ta sẽ biết cách mua một cách an toàn thay vì chúng ta lại cứ đi đi hỏi các thông tin bác ơi có cổ phiếu này có tin gì đó bác ơi là sau nay thị trường nó giảm thì có tin tin gì đó chúng ta thấy không ạ trên thị trường hôm nào hôm nay nó lên thì chả biết nó như thế nào nhưng tự nhiên một hôm nó giảm cái hỏi là tin nào làm gì có tin gì ạ không có tin gì nó vẫn cứ giảm không có gì ạ tin gì nó vẫn cứ tăng vấn đề là gì ạ lượng nó đủ thì chất sẽ đổi đấy là cái lý do vì sao chúng ta cần phải biết rằng là thông tin nó là gì ạ nó là cái vô giá nếu với dũng thì thông tin nó đơn giản là nó là cái cái là để chúng ta biết rằng là thị trường nó đang phản ánh nó như nào nhưng cũng có cái thông tin như này để cho ta cảm giác là nếu tin xin xấu nha một cái kênh tin xấu của cổ phiếu vẫn tăng vẫn tốt thì đó là gì ạ cổ phiếu tăng rất mạnh còn ngược lại tin xấu mà cổ phiếu gì ạ giảm mạnh thì đó là cổ phiếu rất là xấu nhưng tin tốt mà cổ phiếu mà giảm thì đó là nguy hiểm còn là tin tốt mà cổ phiếu mà tăng thì không sao được tốt nó đúng theo quy luật nhưng tin xấu mà cổ phiếu tăng thì nó lại là tốt đấy, đấy là cái, cái chúng ta sẽ hiểu đơn giản thôi và một cái thông tin nữa để anh chị em nói rằng là trong một súng đi lên nhá trong một súng đi lên thì, thì à, tin xấu nó vẫn cứ tăng tại sao trong một số đi lên tin xấu đi tăng bởi vì thực tế là cổ phiếu đang thu gom rồi nên không thể phân phối khi mà có tin xấu được còn ngược lại trong một xu đi xuống thì tin xấu cổ phiếu à tin tốt cổ phiếu vẫn giảm bởi vì nó lên nó bán ra xu hướng đi xuống thì tin tốt co cho ra để kéo lên bán ra đấy là cái mà chúng ta nắm rõ được một số các các, phần về thông tin để chúng ta hiểu rõ rằng là nếu chúng ta không hiểu rõ thông tin thì rất là nguy hiểm hoặc là trước hết thì lúc nói là thị trường khả năng là tăng rất mạnh bởi vì các thông tin nó quá rõ ràng khi thông tin nó quá rõ ràng ai cũng biết mà thông tin nó kể cả tin xấu mà liên tục liên tục diễn ra thì thông tin đấy nó không có ý nghĩa nữa nên khi mà thông tin nó mà nó ai cũng biết mà nó gì nó đã lập đi lập lại liên tục liên tục thì những thông tin đó là thông tin không có giá trị đấy là lý do vì sao hôm nay chúng ta thì chúng ta sẽ nói với chúng ta đó là các thông tin như nào ở ờ, cái lớp offline các bạn thì về các bạn thì lớp offline bây giờ covid thì dũng cũng không chia sẻ cái lớp offline nhưng cái hệ thống chương trình của dũng thì ờ, nếu bạn nào học về một cái, cái lớp là từ an z thì nó sẽ gồm gì ạ một gồm bốn phần phần thứ nhất là gì ạ chúng ta cần phải gì ạ học cấp độ biết và hiểu tức là khi mà chúng ta học cấp độ biết và hiểu đó là cấp độ mà thấp nhất của tất cả nhiều mọi người đó là chúng ta phải biết nó định nghĩa là gì làm thế nào và tại sao phải làm nó sau khi chúng ta biết rồi thì chúng ta phải làm bài tập để chúng ta ừ, nắm rõ về cái phần bên trong của nó và sau khi nằm trong nó chúng ta bắt đầu thực hành khi mà thực hành nó sẽ có đúng có sai chúng ta đánh giá chúng ta tổng hợp sau khi đánh giá tổng hợp để tìm ra cái cái cái, cái bản chất của nó sai là tại sao sai tại sao đúng thì lúc đấy chúng ta bắt đầu mới gì ạ à? mới bắt đầu thực hành sâu hơn được không thể nào chưa biết mà chúng ta thực hành số tiền lớn được bởi vì nó tạo ra tâm lý rất là là là là, là, là, là lớn với cái tâm lý chúng ta nên chúng ta hãy làm nhỏ trước sau đó chúng ta thực hành lớn sau bởi vì chúng ta có niềm tin được tại vì cái một cái hệ thống một phương pháp quan trọng nhất chúng ta niềm tin khi chúng ta có niềm tin niềm tin niềm tin là ai niềm tin về chính chúng ta bởi chúng ta phải có niềm tin chúng ta chúng ta có niềm tin hệ thống đo lường được đánh giá được thì lúc đó nó mới chuyển đổi thành của ta chứ còn nếu bạn đi học hay bạn theo dõi bất cứ ở đâu thế thôi bạn không chuyển đổi từ cấp độ thấp nhất từ độ biết sang cấp độ đánh giá tổng hợp sáng tạo và cấp độ cuối cùng là cấp độ mà để các bạn hiểu rõ được là mình đưa ra những quyết định từ bản thân mình chứ không phải quyết định từ một ai đó phím hàng các bạn đấy là cái cách thức mà các bạn học được nên offline online là cái gì chứ nữa thì bạn cũng phải trải qua à, bốn cái cấp độ để học đấy là cái cách thức như vậy thì trong những chương trình này Dũng chỉ dành được đôi tức là chúng ta chỉ dành một cái phần nhỏ để hướng dẫn cho các bạn về cái hành vi như nào tại vì đầu tư nó có hai phần năng lượng nha, năng lượng năng lượng đó là cái năng lượng cái, cái năng lượng nó là cái gì ạ à? nó là những cái mà những cái quyết định để chúng ta vượt qua khi mà chúng ta có năng lượng chúng ta sẽ vượt qua sợ hãi khi mà chúng ta có năng lượng thì chúng ta gì ạ chúng ta mới mới đưa ra quyết định được và thứ hai là quy trình nếu chúng ta có một quy trình tốt bước một là gì bước một là xu hướng bước hai là chất xúc tác bước ba là mẫu hình bước bốn là chúng ta lên tàu bước năm là chúng ta sẽ quản trị rủi ro bước sáu là chúng ta gì ạ có thể thoát ra hoặc là tham gia thị trường đấy là những cái bước mà chúng ta có thể thấy được là đầu tư nó cần phải nắm rõ được từng bước một chứ nếu không nắm rõ từng bước thì chúng ta sẽ là rủi ro à, chúng ta sẽ có một cái cổ phiếu như là VGC chẳng VGI chẳng đấy thì những cổ phiếu này đây là điểm mua những cái vùng này nó hồi những vùng này nó chưa rõ ràng lắm nên nếu giả sử nó tích lũy trong vòng 49 này 40 này một thời gian thì lúc đấy chúng ta mua nó sẽ an toàn hơn còn thời điểm này thì so với các cổ phiếu khác thì rõ ràng không phải nó an toàn đấy là những gì mà dung chia sẻ cho bạn trong buổi trưa hôm nay thì trước khi mà kết thúc chương trình hôm nay thì à, à, dung xin cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi cái chương trình buổi trưa của dũng và chúc anh chị có bữa trưa ngon miệng và hẹn gặp lại anh chị em vào những chương trình tiếp theo xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại xin cảm ơn xin cảm ơn xin cảm ơn Thế, xin cảm ơn nhá bye bye chúc mọi người ngon miệng xin cảm ơn cái này thì các bạn để ai cũng thể làm được một cách đơn giản xin cảm ơn bye bye chúc con miệng